đưa về à, cùng cái khái niệm vector này đây này đây là hình ảnh của vector vector AB chúng ta nhìn kỹ cái phần lý thuyết này vector B là gì vector B là một đoạn thẳng có hướng đoạn thẳng có hướng Cái hình dung đoạn có hướng chưa là có hướng thôi có hướng đầu từ đầu đến điểm điểm cuối nào đã có hướng này thứ hai điểm đầu là điểm A và điểm cuối là điểm B như vậy nó sẽ được ký hiệu là vector AB. Các bạn nhớ nhé. Viết AB như này và trên đầu có mũi tên. Mũi tên này thể hiện là đầu là A và cuối là B. Thì đôi khi người ta không quan tâm đến đâu là đầu, đâu là cuối. Người ta chỉ quan tâm đến là một vector thôi. Thì người ta có thể ký hiệu một cái kiểu khác đó là ký hiệu bằng các chữ in thường. Đúng không? Chữ in thường như là A, B, C, X, Y, Z, U, V vân vân. Đó, được chưa? Đây là các khái niệm cơ bản về vector các bạn nhớ một câu cuối cùng này vector là một đoạn thẳng có hướng được chưa rồi thì bây giờ vector đặc trưng bởi những yếu tố nào thì thầy nói luôn cho các em nhé vector được đặc trưng bởi ba yếu tố đúng không nào ba yếu tố là gì đó là phương phương của vector thì ta rồi sẽ đã tìm hiểu từng yếu tố đấy một nhé thứ hai là hướng và thứ ba là độ dài độ lớn của vector đúng không phương hướng và độ dài Vậy phương hướng và độ dài vectơ như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong mục tiếp theo. Mục này là chúng ta tìm hiểu phương của của vectơ. Nào, đầu tiên các em hãy nghiên cứu cái khái niệm sơ đẳng nhất đó là giá của vectơ. Các em hình dung này, bình thường mình có giá sách này đúng không? Giá để bát, giá à, đựng đồ đó, đựng để giày đó, đúng không nào? Là cái giá. Cái giá là cái gì? Là cái đỡ đúng không nào? Cái đỡ ví dụ giá sách là cái để đỡ sách thì cái giá của vector ấy thì cũng là cái để đưa cái vector này đúng không nào thì nó chính là cái đường thẳng chứa hai điểm đầu và điểm cuối của vector đó cái đường thẳng này này đấy đưa cái vector này lên đúng không nào thì đây gọi là giá của vector nhé vậy giá của vector là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối hay là nó chứa điểm đầu và điểm cuối của vector thì đây gọi là giá của vector nhé rồi chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là hai vector cùng phương với nhau hai vector cùng phương với nếu như giá của chúng song song với nhau hoặc là trùng nhau đây à, ta có hai vectơ AB và CD là hai vectơ cùng phương với nhau à, ta thấy là song song với nhau chưa giá của AB đây giá của CD đây hai cái đường thẳng này nó sẽ song song với nhau đó, thì như này em này AB và CD là hai vectơ cùng phương với nhau vì đường thẳng AB song song với ờ, CD và ta, ta ký hiệu như này đúng không ký hiệu song song như này y như cái đường thẳng thôi đó à, được rồi nhé các bạn hiểu chưa giá của hai vectор có thể nó trùng nhau nhé có thể trùng nhau như này hoặc là song song với nhau thì cứ giá song song